đó là thủy phân thủy phân thì nó sẽ sinh ngược trở lại thành các amino acid tức là các uh, mắt xích này các phân tử này này mắt xích này kết hợp với nhau tạo thành phân tử protein bây giờ nó kết hợp tiếp với nước nó quay ngược trở lại để tạo thành các gì các amino acid Rõ chưa? Ok. Đấy, đơn giản vậy thôi. Về mặt sơ đồ protein cộng với nước trong môi trường là axit hoặc bazơ có đun nóng lên để thuận lợi quá trình nó sẽ tạo ra hỗn hợp các amino acid. Xong nhá. Chú ý này, ngoài cái môi trường là axit bazơ ra thì cái anh protein này nó cũng sẽ bị phân hủy à cũng sẽ bị thủy phân ở trong môi trường đó là enzyme. Đây, dưới tác dụng của enzyme và nhiệt độ thường. Protein này cũng có thể bị thủy phân. Xong tính nhất thứ nhất. Đúng chưa? Vậy thì sản phẩm thủy phân nó sẽ là gì nhỉ? Sản phẩm thủy phân cuối cùng nó sẽ thu được là các amino acid đúng không nó sẽ tạo ra nó sẽ tạo ra các amino acid amino acid tính thứ nhất nào xem rằng tính thứ hai người ta đề cập đến gì đây tính thứ hai đó là phản phân hủy nhá phản ứng phân hủy nói đơn giản như này